La mã, cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp. Ở kiến thức lớp 7, mạch điện của chúng ta thì gồm có hai bóng đèn mắc nối tiếp như trên hình và một ampe kế nối tiếp với hai bóng đèn này và vôn kế như ở đây và được nối với nguồn cũng mắc tại hai điểm A và B và tất nhiên trong mạch không thể thiếu được cái khóa K ở đây. Và ở lớp 7, các con đã biết các kiến thức sau Thứ nhất, ở đây các con biết rằng là cường độ dòng điện chạy qua các bóng đèn là như nhau. Chúng ta đặt tên công thức này là công thức 1. Và tương tự các con cũng biết được rằng là hiệu điện thế giữa hai bóng đèn D1 và hiệu điện thế hai bóng đèn D2 ta đặt tương ứng là U1 và U2. Tương tự như vậy, hiệu điện thế giữa hai đầu AB của hai bóng đèn này thì chúng ta có hệ thức ta đã biết ở lớp 7, đó là U bằng U1 cộng với U2. Vậy nếu trong trường hợp ta thay bóng đèn bằng các điện trở thì công thức này còn đúng không? Thì thầy và các con cùng nhau tìm hiểu ở phần này.